Rồi, hello anh em thì anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc thì hôm nay Cường Phát Lộc cũng à, tiện à, sẵn quay vài video gửi tới anh em về cái à, bộ môn uh, bầu cua không tan đó bầu cua biệt, nó mới nhất 2020 2021 thì anh em đã thấy nè trên tay Cường hiện tại đang làm những cái hộp bầu cua 5 năm cho khách đó thì tất cả các hộp bầu cua ở đây hiện tại đã làm xong và gửi cho khách đó sẽ đóng thùng gửi cho khách thế này đó thì mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để cường tư vấn cường sẽ à, chỉ cho anh em à, cái à, cách để mà chúng ta chơi như thế nào là hiệu quả nhất đúng không anh em đó thì những cái hộp bộ cua mà chợ anh em về mua về thì chắc chắn anh em chơi thì nó sẽ không không kiểm soát được đó để mà anh em có thể mà biết được là ờ anh em thắng hay là thua nhưng mà những cái bộ hộp làm như thế này thì anh em có thể kiểm soát được là anh em biết trong đó có gì và có thể né được những cái gì đó đó là gọi là bột cua làm anh em hiểu không thì ờ, làm với lại không làm thì anh em mới hiểu này thì những cái đôi tay thợ thợ thầy làm ra cho anh em chơi để anh em uh, có cái chơi chứ không phải là tự nhiên ở đâu mà có bộ bột cua cho anh em chơi này không còn ra chợ mua thì nó không nói chung là rất rất là nhiều ra chợ mua thì anh em tha hồ khỏi phải sợ vấn đề gì hết đúng không ra chợ thì cũng nói nhưng mà ra chợ thì anh em sao mà chơi được đó thì anh em à, thấy mà cái video này hay à, có, có lợi cho anh em có hiệu, có hiệu quả thì anh em à, nhớ để lại một like một đăng ký kênh hoặc là anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 11 để cường, cường tư vấn và cường sẽ giúp anh em hiểu hơn về sâu hơn về cái bộ môn bầu cua không tan 5 năm đó thì hột bầu cua không bầu cua không tan 5 năm này có nghĩa là bao anh em xé hộp đó bao hết tất cả không tăng tích nha anh em đó anh em khỏi sợ anh em chơi nhưng mà cái tỷ lệ mà anh em kiểm soát được hột rất là cao đó, anh em có thể biết được là lắc trong đó có cái gì còn cái gì đó và bên cường nhận làm tất cả những hột làm theo yêu cầu của khách đó thì anh em muốn làm theo yêu cầu à, lên con gì hoặc né những con gì thì bên mình đều nhận làm được tất cả các bột cua cho anh em đó tem tem nhé mát nè mẫu mã nè mới nhất tất cả các vùng miền bắc trung nam anh em nha có nghĩa là nhận làm được cho anh em tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam đó anh em nhìn à, những cái đôi tay mình làm ra cái hộp nha chứ không phải là tự nhiên mà nó làm bằng máy đâu nha anh em đó những cái đôi tay thầy thợ làm nói chung là bằng uh, thủ công hết chứ không có dùng bên máy móc nên anh em uh, phải hiểu được là làm thủ công á, thì nó phải từng tỉ mỉ cần có sự kinh nghiệm thì mới làm được những cái bộ hộp cho anh em chơi chứ không phải tự nhiên uh, làm để mà anh em uh, đánh không được nha anh em nha thì à, anh em à, thấy video này có ích có lợi cho anh em thì anh em nhớ kéo xuống phần mô tả nha anh em đó nếu mà thắc mắc cái gì kéo xuống phần mô tả thì nó có địa chỉ và số điện thoại của mình ở dưới à, phần mô tả hoặc phần giới thiệu đó anh em thì anh em có thể vô anh em xem kỹ hơn đó thì chúc anh em cái năm 2020 này và chuẩn bị còn 3 4 tháng nữa là đến Tết 2021 rồi anh em ạ. À. Thì thành công hơn và may mắn nha. Xin chào anh em nha.